Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh thông tin Trách Quan Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về hai cái câu chuyện mà được lan truyền trên mạng xã hội trong suốt mấy ngày vừa qua tại Biên Hòa, Đồng Nai Câu chuyện thứ nhất là một số doanh nghiệp được phép cho người lao động đi làm với hình thức ba tại chỗ hoặc đi về hàng ngày bằng phương tiện đưa đón tập trung hoặc là phương tiện cá nhân và câu chuyện thứ hai là câu chuyện à, rất nhiều người lao động rời bỏ thành phố để về quê hương thì mình xin phép đi vào câu chuyện thứ nhất nhé là một số doanh nghiệp được phép cho người lao động đi làm với hình thức ba tại chỗ hoặc đi về hàng ngày bằng phương tiện đưa đón tập trung hoặc là phương tiện cá nhân thì tất nhiên là cho phép thì cho phép rồi đó mọi người thế nhưng mà vẫn phải đảm bảo những cái à, quy định phòng chống dịch phải đảm bảo an toàn đó thì theo mình biết là mọi người chỉ biết là được hoạt động trở lại thôi thế nhưng mà chính quyền họ chỉ đạo cũng rất là chi tiết hoạt động trở lại phải đáp ứng điều kiện nữa kia mọi người ạ phải đảm bảo an toàn đó và theo mình biết thì doanh nghiệp phải lên phương án lên kế hoạch để trình lên ban quản lý khu công nghiệp để à, có những cái phương án an toàn song song với à, phát triển kinh tế đó và ngoài ra thì mình biết là doanh nghiệp phải liên hệ với chính quyền địa phương để thống nhất quản lý cái việc đi lại của tất cả mọi người đảm bảo an toàn phòng chống dịch thôi mọi người ạ đó và cái điều kiện để mọi người đi làm là như thế nào thì nó cũng giống như những quy định trước đây thôi đó là người à, phải ở vùng xanh này và tối thiểu phải tiêm một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh chưa quá 180 ngày tức là bạn khỏi bệnh dưới 6 tháng đấy đó thì đó là câu chuyện à, đầu tiên thì đây là một tín hiệu rất là đáng mừng tuy nhiên là hoạt động như thế nào thì doanh nghiệp cũng sẽ phải có phương án và kế hoạch để trình lên đó, chứ không phải là mọi người đi làm đại trà được luôn nhé và câu chuyện thứ hai thì là câu chuyện mà rất nhiều người lao động thì phải rời bỏ thành phố để về quê thì cái này ý kiến cá nhân của mình thấy là không ai muốn rời bỏ thành phố để về quê cả khi mà rời xa quê hương lên thành phố với mong muốn có cuộc sống tốt hơn tuy nhiên khi mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và rất khó kiểm soát thì đây là một biến cố rất là lớn mà không ai có thể lường trước được không ai có thể ngờ tới nó lại lại nghiêm trọng như thế thì mình nghĩ là tất cả mọi người cũng không có trụ nổi nữa rồi cũng khó khăn lắm rồi mặc dù vẫn có mạnh thường quân những nhà từ thiện rồi chính phủ vẫn hỗ trợ tuy nhiên là những cái hỗ trợ đó chỉ là hỗ trợ thôi không nuôi sống bản thân họ và gia đình 100% được khi mà họ không thể ừ, trụ được nữa thì họ mới phải về quê hương của mình về cái nơi mình sinh ra Đấy, có vườn có cây có vườn rau có đồng lúa thì nhu cầu lương thực nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho nên là chúng ta à, cầu chúc cho tất cả những anh chị em về quê hương an toàn và sẽ có cuộc sống ổn định hơn để một ngày nào đó khi mà dịch Covid qua đi, kinh tế nền kinh tế ổn định trở lại thì mọi người sẽ tiếp tục quay trở về thành phố chúng ta tiếp tục đóng góp cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã xem tin và hy vọng tất cả mọi người hãy cùng đóng góp những ý kiến để cho kênh thông tin xoay quan trở thành một kênh thông tin của người lao động. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến, xây dựng từ phía tất cả mọi người. Hy vọng là kênh của chúng ta sẽ nói lên được tâm tư nguyện vọng của người lao động, sẽ là một nguồn chia sẻ với tất cả người lao động nói chung để chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống này Cảm ơn mọi người rất nhiều Mọi ý kiến đóng góp thì mọi người để lại ở dưới phần bình luận nhé Và mọi thông tin mà mọi người muốn biết thì có thể nhắc vào kênh Hoặc là xem ở dưới phần mô tả mình có để link những thông tin ở đó Thì mọi người có thể xem nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều